Và chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái à, thông tin nổi bật được chia sẻ bởi cái hội nghị Bitcoin 2021 đi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái à, video tương tự của đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital hay là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 1.610 đô khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn margin LMT, sàn FTX, sàn Binance US. Đây là một cái sự lựa chọn của những người nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lãi các bạn có thể nhận được lãi hàng tháng khi mà tham gia vào BlockFi và gửi những tiền kỹ thuật số. Và bây giờ bonus vẫn là 250 đô vào CryptoQuant, ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà nhiều bạn cũng đã quen thuộc. Thì đối với lại cái uh, hội nghị uh, Bitcoin 2021 này đó, điều đầu tiên các bạn cần nên hiểu đó đây là một cái hội nghị Bitcoin và có một cái lực đó chính là trong hội nghị này đó là không nói tới altcoin chỉ nói tới bitcoin mà thôi ra khỏi hội nghị thì đương nhiên là ai muốn nói gì cũng được nhưng mà trong hội nghị thì chỉ được nói về bitcoin mà thôi tại vì đây là cái hội nghị chỉ dành cho đồng bitcoin mà thôi chứ không phải dành cho những đồng khác và hội nghị này đó thì cũng có những cái livestream thường thì không có thời gian để mà theo dõi livestream nhưng mà thường cũng theo dõi nhiều cái thông tin nổi bật mà được chia sẻ trên mạng xã hội như là trên Twitter thì các bạn thấy được là những cái à, sự nổi bật từ hôm qua tới bây giờ đó tại vì hội nghị đã bắt đầu là từ ngày hôm qua và sẽ kết thúc ngày hôm nay thì à, ngày hôm qua đó chúng ta có những lời phát biểu như là Jack Dorsey, Twitter và Square CEO thì Jack Dorsey nói là nếu như mà tôi không có ở Square hoặc là Twitter như là nếu như mà Jack Dorsey không phải là làm việc cho Square hay là Twitter thì tôi sẽ làm việc với Bitcoin nếu như Bitcoin cần sự trợ giúp nhiều hơn là Square hoặc là Twitter thì tôi sẽ bỏ công ty để phát triển Bitcoin. Và các bạn cũng đã biết là một trong ờ, những cái thông báo tôi đã chia sẻ ngày hôm qua đó chính là Jack Dorsey à, muốn đưa ra một cái công ty mà sản xuất ví chữa lành. Thì đây là thông tin đến từ Jack Dorsey, CEO của công ty Twitter và Square. Và nói tới Square đó cũng có một cái ờ, tài liệu đó chính là công ty Square của Jack Dorsey đã hợp tác với công ty Blockstream Công ty Blockstream là công ty mà đứng sau lưng à, hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính để mà phát triển cái mạng lưới của Bitcoin đó. Thì công ty Square và công ty Blockstream đó là đang hợp tác với nhau để mà tạo ra một cái nơi đào Bitcoin và tạo ra một cái xu hướng đào Bitcoin sử dụng năng lượng xanh và năng lượng sạch. Thì Tổng cộng công ty Square đã đồng ý là đầu tư vào khoảng chừng là 5 triệu đô la để mà hợp tác và sẽ có những cái tài liệu cho mọi người theo dõi là hiện bây giờ Bitcoin đó đào là sử dụng bao nhiêu năng lượng xanh để cho mọi người rõ ràng hơn là Bitcoin càng ngày sẽ càng trở thành một trong những cái ngành mà thúc đẩy sự phát triển năng lượng xanh nhanh nhất từ trước tới bây giờ. Đó là thông báo đến từ công ty Square. Và đây là một điều mà Thần cũng rất là thích tại vì các bạn thấy được là chúng ta cũng ờ, cần phải thấy được là tuy là Thuận không đồng ý tất cả quan điểm liên quan tới đào Bitcoin đó thì uh, quá dơ dái liên quan đến sử dụng những nguồn năng lượng mà không được tốt. Nhưng mà đối với Thuận đây vẫn là một trong những cái sự suy nghĩ không tốt về thị trường này cho nên nếu như mà chúng ta có thể giải quyết được thì thị trường này có thể đi xa hơn và được chấp nhận rộng rãi hơn. Và chúng ta cũng có một cái nhân vật cũng rất nổi tiếng đó chính là Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis của tiểu bang Wyoming. Thì ờ, Cynthia Lummis ở trong hội nghị này cũng đã nói là điều quan trọng là chúng ta phải có Bitcoin làm nền tảng cho đồng đô la Mỹ như là một phương tiện lưu trữ giá trị như địa bàn trước đây. Có nghĩa là Cynthia Loomis, thượng nghị sĩ của tiểu bang Wyoming nghĩ là Bitcoin sẽ như là vàng sẽ là một cái phương tiện lưu trữ giá trị và có thể dùng làm nền tảng cho đồng đô la Mỹ. Nghĩa là đồng đô la Mỹ có thể là được hỗ trợ thật sự bởi một số lượng Bitcoin nào đó đây cũng là một cái ý nghĩ cũng là khá táo bạo các bạn tại vì bây giờ đồng đô la Mỹ chỉ được hỗ trợ bởi lòng tin vào chính phủ Hoa Kỳ mà thôi chứ không được hỗ trợ bởi bất cứ một loại <laughs> tài sản nào. Nhưng mà Cynthia Loomis không phải là người lập pháp nổi tiếng duy nhất mà ủng hộ sự phát triển của Bitcoin các bạn thì chúng ta cũng đang nói tới là thị trường của Miami đó chính là Francis Wallace cũng là một những người rất là ủng hộ Bitcoin và hiện bây giờ hội nghị Bitcoin đang ở đâu đang ở Miami những người này có phải là họ rất thích phi tập trung, họ rất thích công nghệ Bitcoin cho nên họ mới ủng hộ hay không? Thì không hẳn như vậy, tại vì họ biết là thị trường này đó là một thị trường sẽ ở lại và càng ngày càng phát triển và thị trường này có thể đem đến nhiều lợi nhuận như là thu thuế và có thể cung cấp được nhiều công an việc làm cho tiểu bang, cho thành phố của họ. Cho nên các bạn thấy được là Wyoming hay là Miami, Florida hay là Texas đang mở tay để mà chào đón những công ty liên quan đến thị trường crypto chi tiết đó là đối với lại Wyoming à, hay là thành phố Miami thì không phải là những nơi mà thuận à, thích sống liên quan đến à, thời tiết thuận thì rất là thích thời tiết của Cali nhưng mà cũng đã biết là thuận qua Mỹ cũng đã rất lâu và Thuận sống ở rất nhiều tiểu bang nhưng mà nào mà theo dõi kênh này nó ít nhất là hai năm qua thì cũng đã biết là khi mà Thuận làm việc cho KPMG đó thì sống ở rất nhiều tiểu bang như là ở New York khi mà Thuận làm việc cho Phú Wall khoảng chừng là một năm à, những bạn mà theo dõi lúc đó cũng đã nhớ là phần lớn video Thuận làm ở trong khách sạn ở New York tại vì Thuận phải ở đó để mà làm việc à, và đi bộ tới Phú Wall hàng ngày nhưng mà về cái phương diện thời tiết đó, thì thật sự mà nói là không có tiểu bang nào có thể là tốt hơn là Cali đối với Thuận Chúng ta không nói tới Hawaii, tại vì đó là một cái cụm đảo. Chúng ta chỉ nói tới những tiểu bang ở trong đất liền thôi. Thì uh, Cali vẫn là một nơi mà thường rất là thích sống về cái phương diện là rất là đa dạng hóa về chủng tộc cũng như là mọi thứ mọi lúc mọi nơi và thời tiết rất là tốt nhưng mà cũng có nhiều điều thường cũng khá là bất mãn liên quan đến Cali liên nhất là liên quan đến là thuế thuế tiểu bang Cali thì rất là cao và bản thân thường đóng rất là nhiều thuế có thể nói là cái số lượng thuế thường đóng năm ngoái đó tính cái số thuế thôi là có thể nói là bằng một gia đình trung bình ở Hoa Kỳ có thể làm được cả năm thì các bạn có thể thấy được là cái thuế mà đóng là cao cỡ nào và thứ nhì nữa là cái nạn liên quan đến ờ, du gia cư ở Cali đó thì rất là nhiều chúng ta cũng sẽ không nói quá sâu tại vì nếu như các bạn muốn biết về cái nạn du gia cư ở Cali đó các bạn chỉ cần lên trên YouTube gõ vào là sẽ thấy rất nhiều những cái video nói chi tiết hơn nhưng mà về cái phương diện là những cái tiểu bang như là Florida đây thì cũng không có thích thời tiết lắm tại vì Cali đó thời tiết là khô nhưng mà ở Florida đó thời tiết nó sẽ là ẩm ướt hơn tương tự như là Việt Nam nhưng mà chỉ đáng tiếc là Cali bây giờ không phải là một cái tiểu bang mà thúc đẩy sự phát triển của Bitcoin của thị trường tiền kỹ thuật số này chúng ta nói tới cái thông tin kế tiếp đi thì à, đây là cái uh, lời phát biểu các bạn thấy được đây là lời phát biểu của Tyler Winklevoss đây là một trong hai người anh em sinh đôi mà là chủ của sàn Gemini thì uh, Tyler Winklevoss nói là chúng ta chỉ nhìn vào cái sự chấp nhận lưu trữ Bitcoin trong ngân sách những công ty đi. Trên thế giới bây giờ đó là có khoảng 50.000 công ty lên trên những sàn chứng khoán như là không chỉ riêng là Hoa Kỳ mà những quốc gia khác đó có tới 50.000 công ty ở trên những sàn chứng khoán thấp thế giới và hiện bây giờ đã chuẩn đoán chỉ có 32 công ty là đang lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ mà thôi thì nếu như mà Tyler voss phải ờ, đưa ra một cái ờ, sự suy nghĩ thì nghĩ là chúng ta càng ngày sẽ càng có nhiều công ty chấp nhận lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ hơn là không chấp nhận. Tại vì con số bây giờ rất thấp chỉ là 32 mà thôi. Cứ nghĩ là chúng ta có gấp 10 lần 320 công ty thôi thì giá Bitcoin như thế nào. Cho nên về dài hạn đó thì uh, Tyler Winklevoss không có lo lắng về tương lai của Bitcoin. Và đương nhiên các bạn thì được là <laughs> chúng ta có tôi nhớ là khoảng 20.000 người tham gia vào cái hội nghị Bitcoin ở Miami này thì uh, à, 20.000 người cùng yêu thích Bitcoin mà các bạn thấy được là trong cái thời gian 24 giờ qua chúng ta đã có những cái sự lộn xộn liên quan tới cái tweet của Elon Musk chia tay Bitcoin rồi lại để cái hình uh, Sailor Moon vân vân thì đương nhiên các bạn được là cũng khá ồn ào gây rất nhiều cái sự phẫn nộ trong cái cộng đồng của Bitcoin mà tất cả mọi người là đang ở cùng với nhau thì um, điều đó cũng không phải trách khỏi nhưng mà các bạn thấy được là một trong những người mà rất là lớn tiếng à, la lối là không thích Elon Musk đó chính là Mark Kaiser nhưng mà ngược lại thì cũng có à, một người đó chính là võ sĩ boxing nổi tiếng Floyd Mayweather. Thì Floyd Mayweather cũng là một người mà rất là thích thị trường crypto này và cũng được mời đến là một diễn giả cho cái hội nghị Bitcoin 2021 này đó. Nhưng mà Floyd Mayweather đó thì <laughs> lại nói là một ngày nào đó sẽ có một đồng có thể lớn bằng Bitcoin đương nhiên là rất nhiều người đã không thích và đã bu Floyd Mayweather tại vì đây là cái hội nghị Bitcoin và không thể nói là có một đồng khác có thể là thành công hơn Bitcoin. Đây là một cái hội nghị mà không phải ai tham gia đó cũng chỉ quan tâm đến Bitcoin nhưng mà cũng có rất nhiều người gọi là Bitcoin maximalist có nghĩa là những người mà chỉ tin Bitcoin nhưng mà không tin những đồng khác. Thuận đó thì có cái suy nghĩ là không ai biết được tương lai Thuận thì rất là tin vào Bitcoin Các bạn cũng đã biết bao nhiêu năm qua Nhưng mà bản thân Thuận cũng lưu trữ những cái altcoin như là Ethereum Hay là đồng BNB, đồng Cardano vân vân Như bạn cũng đã biết cho nên Thuận thì cũng không phải là một người mà chỉ tin vào Bitcoin mà không tin là có những đồng khác cũng có thể là qua mặt được Bitcoin về cái phương diện là vốn hóa. Nhất là có rất nhiều tin đồn bây giờ là có một nhóm người họ đang có ý định là pump đồng Ethereum để có thể là thay thế đồng Bitcoin về cái phương diện vốn hóa. Có thể hay không thì đương nhiên là không cái gì gọi là không thể hết thì à, chỉ cần là tăng khoảng chừng là hơn hai lần vốn hóa một chút mà thôi thì có thể là qua mặt được Bitcoin nhưng mà Ethereum qua mặt được Bitcoin đó thì có giữ được vị trí một lâu dài không đó là điều không chắc còn về việc ethereum có thể qua bitcoin đó thì đương nhiên chỉ cần là có ai đó một nhóm nào đó có số tiền lớn phong mạnh thì hoàn toàn là có thể và đây là những cái thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Đương nhiên có thêm thông tin, thùng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.